trông có vẻ ngon Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Shinsuke của nhóm Double Wish Hôm nay mình đang nhà hàng Love Photons món ăn Việt Nam Đây là Iwate Mindo Bắc, Nhật Bản Ở đây có nhiều món ăn Việt Nam và Thái Lan sự thật là hai năm trước mình đi đến đây và ăn bánh mì Hôm nay mình muốn ăn combo này Ở đây có trang trí đèn lồng, nào là đẹp Ô ta rồi Nè Cho một chút nhá Ta Trông có bề ngon Thật ra là trong combo này có tay gà chiên Nhưng hết rồi nàng thay đổi trả đồ Chi phí này khoảng 200 ngàn đồng Chúc miền ngon Ngon quá Chanh này là lemon Lemon lẫn hơn trang Việt Nam vệ súp này hơi thay đổi ngốn quá Thịt gà cũng ngon Thịt gà mềm và nhẹ nhàng Nàng rất ngon Shinsuke thích thịt gà hơn thịt bò từ Việt Nam đến Nhật Bản không thể nhập khẩu sản phẩm Việt Nam nhưng mà không sao ngon tiếp theo là chả giò rắp rớn uhm, ngon ở đây có giải giỏi chiều cách ăn phở nàng ăn toàn nhãn tiếp theo là gội cuộn quê quẩn này giống như Việt Nam uhm. Xin xin nghe nghĩ gọi quẩn này rỗng hơn Việt Nam Nhưng mà ngon Có nhiều rau Shinsuke thích nhất là vở này Bị đảm Và có nhiều rau Và có nước dùng Và có bánh mì nhỏ Bánh mì thịt gà tuyệt vời Kia món ở Việt Nam thì Shinsuke nhớ Việt Nam Shinsuke món quái trò rầy Việt Nam ngại nha Nếu người Việt sống ở Iwate thì mỗi người hãy đến đây nha có sốt này nè phở thèm vị khai chủ nhà hàng này đã sống ở Hội An và người Phúc vừa ở đây là người Việt Nam nên chắc chắn hai người biết vị Việt Nam tiếp theo là phở tôm Shinsuke chưa bao giờ thấy phở tôm ở Việt Nam nhưng mà rất là ngon Súp này rất là ngon Vui quá Phở và súp này hợp thốt nha Shinsuke nghĩ người Việt Nam chắc chắn thích món này Shinsuke nấu món này ở Việt Nam nha Xin lỗi nha Shinsuke không biết nấu ăn Nên Shinsuke làm kazu nấu ăn vỡ tương Cuối cùng là cà phê sữa nóng Việt Nam Hấp dẫn quá và thoải mái nè Xong rồi nha Món ăn nhà hàng này và Việt Nam hơi khác nhau nhưng mà rất ngon Nếu các bạn thích video này thì hãy like, share, subscribe nha Bye bye